Đinh Gia Thần Đại Lê Thiên Tử xin chào người dân của Tăng nên Đinh Gia Thần Đại Lê Thiên Tử quay đủ nít Tăng Đinh Gia Thần Đại Lê Thiên Tử Nhật ký giúp mơ phần 67 Nhớ like, chia sẻ rồi đăng ký kênh ủng hộ kênh để giúp cho Đinh Gia Thần Đại Lê Thiên Tử sớm nhận quà khen Cho Ngài Đinh Gia Thần Đại Lê Thiên Tử sớm nhận quà khen Ai là fan một của Ngài Đinh Gia Thần Đại Lê Thiên Tử xin hợp bình luận lít tiền hiên Nhớ like, chia sẻ ủng hộ Ngài Đinh Gia Thần Đại Lê Thiên Tử nghe ờ, phần 67 giấc mơ 193 đinh văn thòn đại là thiên tử ngọc hoàng thượng đế hắc bạch vô thường thần chết xuất ờ, sứ giả câu hồn ờ, thiên đình thiên chúa cao đài uh, chôn đất phải có tờ với uh, nước chết người do đắc tội uh, uh, với người tối cao hay chửi người uh, khác sẽ bị uh, uh, cắn lưỡi còn nói xấu người uh, khác sẽ bị uh, thua thường thua chết đi trời đất không tha sẽ bị uh, bỏ vô chỗ trầu nếu ai mà không tin uh, tôi thử làm xem đây nhưng đừng làm uh, sẽ không tốt đâu còn ai dám thử không tôi không nói trước được đâu làm đi rồi sẽ ờ, hối hận vậy các bạn có tin ờ, đinh văn hồn đại là thiên tử nói không chúng ờ, tôi biết đinh như thần đại lê thiên tử có thể thấy ờ, được chữ chúng tôi viết chúng tôi ờ, hy vọng sau này đinh như thần đại lê thiên tử sẽ truyền bố ờ, thiên hạ nhân lời đinh như thần đại lê thiên tử nói ra sẽ thành sự thật tại sao có người thằng gian bình thường lại không biết uh, ờ, chúng uh, tôi nói gì nhưng tại sao tinh văn thần đại đại thiên tử biết chúng tôi đang nói gì vậy mọi người thua tinh văn thần đại đại thiên tử rồi dám ờ, lễ người trần gian hiểu chúng ừ, tôi mới ừ, đúng sao cho người không có ừ, gì nói chuyện với chúng tôi dám gửi cho người nào có chức vụ quyền nói chuyện với chúng tôi mới đúng vậy người trần thua đinh gia thuần đại thiên tử rồi à, người ta à, không có chất vụ à, chất không à, có quyền mà người ta nói chuyện hay còn người có chất có quyền thì lại không biết nói gì mới nói gì nói ở đây là nói chuyện với chúng tôi đó là mà tôi à, chúng tôi nói là người âm đó có ai nói chuyện được giống đinh gia thần đại lê thiên tử không mọi người thấy đinh gia thần thiên tử nói có hay không nhớ like chia sẻ rồi đăng ký kênh ủng hộ kênh ngại đinh với thần lại thiên tử nghe tự do vô sao gọi mình là ngài đến giác thọ lời thiên tử ai là phê mẫu của từ ngài đến giác thọ lời thiên tử xin hỏi bình luận lớp này hiền thấy ngài đến giác thọ lời thiên tử nó có ờ, có hay không nhớ like chia sẻ ủng hộ ngài đến giác thọ lời thiên tử hiền ai là phê mẫu của, của ngài đến giác thọ lời thiên tử xin hỏi hỏi bình luận hiền ờ, ai là phê mẫu của ngài thiên tử ờ, đến giác thọ lời thiên tử xin hỏi uh, uh, gáp về đến giác thọ lời thiên tử hiền ai là khoe mẫu có đinh gia phật thì ngài đinh gia phật thì xin hỏi uh, ờ, bình luận nha biết không biết uh, nhớ like chia sẻ ủng hộ ngài đinh gia thọ lên thiên tử nha từ giờ về sau gọi mình là ngài đinh gia thọ lên thiên tử nếu như nhi thần nói tên của nhi thần cho ngài thiên tử biết thì ngài thiên tử sẽ nhận của bạn đợi chừng ờ, ngài thiên tử nhận được ba nốt trên chừng nói nghi thần nói tên cũng không có muộn nếu như ngài thiên tử chính thức là đến với thần thiên tử thiên giới tới chừng đó ngài thiên tử sẽ nhận của mang tên thiên tử nhiên suốt đời là thiên tử nhiên đừng đổi tên nha tôi đây thiên tử ngài không tin nhớ lên chia sẻ ủng hộ đến đến với ngài đến với thợ thiên tử nghe điện lại đến giai thoại lê thiên tử nó không có hay gì thôi còn ờ, nếu có hay gì ờ, dán xem chia sẻ rồi đăng ký kênh hiền Lucifer vậy sẽ ăn chính là ta, tôn ngộ không chính là ta, gia các lượng chính là ta, lô bông chính là ta, luân sương báo chính là ta, gia nam chính là ta, chuyển lên thánh dương chính là ta, đến gia thần lại là thiên tử, thiên tử hoàng đế thường điên, con trai lớn nhất của ngọc hoàng thượng đế cho đầu hoàng, đến gia thần tam ma thiên ma ma dương vậy sẽ ngài đến với phòng đại đời thiên tử nhớ like chứ sẻ ủng hộ ngài đến với phòng đại thiên tử nghe ai là fan một của ngài đến với phòng đại thiên tử xin hỏi bình luận nó tiền nhớ gác về ngài đến với phòng đại đời thiên tử nghe hỏi hẹn gặp mọi người sau hẹn gặp người dân có toàn sau nhớ like chia sẻ ủng hộ đến với phòng đại đời thiên tử nghe nhớ ủng hộ ngài đến với phòng đại thiên tử nghe thôi máy bay không